Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một bộ phim cực kỳ lạ lùng. Anh chồng này mặc dù bị vợ cắm sừng hết lần này đến lần khác, ấy vậy mà vẫn luôn tha thứ và ân cần yêu thương. Kết cục cuối cùng của cặp đôi này sẽ ra sao? Nào hãy cùng mình thưởng thức bộ phim này nhé. Cặp vợ chồng này vốn dĩ là vô cùng hạnh phúc. Vic là một người đàn ông giàu có và luôn yêu thương vợ hết mực. Linda thì vô cùng trẻ đẹp và gợi cảm. Quả thực đây chính là một cặp trời sinh. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi có đứa con đầu lòng. Tình cảm của hai người đã bắt đầu dạn nứt. Vic chỉ đành thỏa hiệp chỉ cần người vợ không ly hôn, thì cô muốn làm gì bên ngoài cũng được. Linda đã thực sự chìm trong những cuộc vui bất tận. Một ngày nọ, hai người cùng nhau tham dự một bữa tiệc. Ban đầu Linda cảm thấy buồn bã trống trải, mãi đến khi anh chàng Jonas mà cô mới tới xuất hiện, cô mới nở nụ cười chạy lại ôm chầm lấy anh ta. Vic tiến tới bên cửa sổ trùng hợp trông thấy cảnh tượng này. Linda trông thấy Vic vẫn thản nhiên như không, trong lòng Vic cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếp đó hai người kia còn ôm eo khiêu vũ với nhau rất tình cảm, người bạn thấy vậy cũng không quên nhắc nhở Vic. Anh chàng để giữ thể diện đã nói đó là một người bạn của Linda. Trong lúc vợ của mình đang chơi piano, Vic tìm gặp Jonas lúc anh ta đang ở một mình. Jonas cảm ơn lòng hiếu khách và độ lượng của anh. Vic hỏi anh ta từng nghe qua cái tên Martin hay chưa. Jonas đã xem báo và biết được rằng người đó mất tích được ít lâu. Chàng trai trẻ suy nghĩ một lúc, không một lời tạm biệt vội vã rời đi. Ngày tiếp theo Vic chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ xong, sau đó liền đưa con gái đi học. Quả thực là người đàn ông của gia đình. Đợi lúc trở về nhà, Linda đã nổi nóng với anh. Hóa ra cô ta nhận được điện thoại của Jonas, anh ta muốn cắt đứt mối quan hệ của bọn họ và nhanh chóng rời khỏi thành phố này. Linda oán trách chồng, Jonas là bạn tốt của tôi, tôi rất nhớ anh ta. Tích cảm thấy có chút áy náy nên đã xin lỗi. Vợ anh lại đáp trả, anh không cần phải xin lỗi tôi. Người anh thực sự cần xin lỗi chính là Jonas. Tôi sẽ mời anh ta tới dùng bữa trước khi rời đi. Đến tối hôm ấy, Vic đã tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho bọn họ. Trên bàn ăn Vic cố ý kể lại kỷ niệm lúc anh và Linda yêu nhau. Jonas cảm thấy có chút ngượng ngùng. Linda để giải tỏa bầu không khí căng thẳng liền nói. Đôi lúc tinh thần của Vic không bình thường. Anh liền nói, nếu như anh là một người bình thường, anh sẽ không cho rằng Jonas sẽ ở đây ăn tối cùng với chúng ta. Sau khi để Linda đi khỏi, anh xuống bếp dọa dẫm Jonas một lần nữa. Tại một buổi họp mặt khác, Vic đã làm quen được với một nhà văn tên Finn. Khi được hỏi về nghề nghiệp, Vic nói rằng anh đã xin về hưu sớm, phần lớn thời gian để đạp xe leo núi và ở bên con gái. Vợ của Finn là Jackie cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, rồi Linda liền nói anh ta làm kỹ sư công nghệ thông tin, chuyên chế tạo con chip cho máy bay không người lái. Finn cho rằng đó là một công việc thiếu đạo đức. Hai người rằng co qua lại một hồi không ai chịu nhường ai, may mà người bạn đứng ra hòa giải mới cho qua chuyện này. Lúc này Vic cũng muốn làm Linda ghen tuông một chút, quyết định mời Jackie khiêu vũ nhằm chọc tức cô. Linda dưới sự nhắc nhở của hội chị em, thấy hai người cười đùa vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên đường trở về nhà Linda hỏi anh, Jackie có phải rất quyến rũ đúng không? Nhận được câu trả lời chắc nịch xong cô nàng đã hơi ghen, cởi bỏ dây an toàn từ từ sát gần vích, hai người về đến nhà cũng mây mưa một trận đã đời. Cứ tưởng rằng bọn họ sẽ có thể quay về như xưa, nhưng đang trong lúc bình yên, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến cho Vic, hóa ra người của ngân hàng báo cho anh rằng tài khoản đã chuyển cho một người tên là Nick, một khoản tiền 3.000 đô với lời nhắn là tiết học đàn piano. Vic tìm tới địa điểm mà thầy giáo dạy đàn piano biểu diễn, một anh chàng đẹp trai lãng tử tài năng. Tiếp đến lại trông thấy Linda bước vào nhà hàng, nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, Vic không chịu nổi nữa tức giận bỏ đi. Mãi đến ngày hôm sau, Linda mới trở về nhà trong bộ dạng say bí tỉ. Vic chất vấn cô tại sao cả đêm không về, và cả lý do cô viết cho Nick tấm chi phiếu trị giá 3.000 đô. Linda đã thế còn cố tình chọc tức anh, kể lại từng tình tiết xảy ra giữa mình và Nick. Vic lại một lần nữa nhẫn nhịn bỏ qua, một ngày nọ Vích dẫn theo con gái tới sở thú chơi, trên đường anh tình cờ trông thấy Nick tay cầm bó hoa tươi, khi trở về đến nhà đã thấy nó được cắm trên bàn, đợi lúc vợ vừa bỏ đi, anh liền cầm bình hoa vứt vào sọt rác. Hôm ấy hai vợ chồng lại cùng nhau tham dự một bữa tiệc bên hồ bơi, nhưng Linda không biết ngượng còn mời cả Nick tới, vốn đang rất vui vẻ nhưng giờ đây sắc mặt Vic đã thay đổi. Linda còn giới thiệu Nick ngay trước mặt tất cả mọi người. Vic ngồi phía bên dưới tức sôi máu nhưng không làm gì được. Màn đêm buông xuống, trông thấy vợ mình vui vẻ bên cạnh trai trẻ, anh ta lại phải kìm nén cơn tức, Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa, mọi người đồng loạt kháo nhau chạy vào nhà. Bên hồ bơi chỉ còn lại Vic cùng Nick. Tin bước ra thấy hai người họ liền quay vào trong. Một lúc sau, Linda đi khắp nơi tìm kiếm Nick, bỗng cô hét lên một tiếng thất thanh. Nick đã ngạt thở mà chết, vài người nhảy xuống hồ bơi kéo anh ta lên bờ. Nhưng một phút trượt tay làm anh ta lại ngã xuống. Linda hét lên hỏi các người đang làm cái quái gì vậy? Vic cùng người bạn thay phiên ấn ngực sơ cứu cho Nick. Một lúc sau thì cảnh sát đã tới. Linda nói với bọn họ là Vic đã giết hại anh ta, nhưng đám bạn lại cho rằng cô đang mất bình tĩnh mà nói bừa. Tôi đang rất bình tĩnh, chính là anh ta đã giết chết Nick. Lúc sau cảnh sát gọi Vic đến hỏi chuyện, nhưng bọn họ cũng chẳng có chứng cứ gì buộc tội anh ta cả. Trở về nhà, Vic quay sang hỏi Linda, nếu em cho rằng là anh đã giết chết anh ta, em không sợ anh sao? Không, bởi tôi chính là nguyên nhân khiến anh giết người. Vài ngày qua đi, Vic đang đạp xe trên đường, phát hiện một chiếc xe luôn theo sát phía sau mình. Một ngày khác, anh còn phát hiện có cả chiếc máy quay bên trong, anh bước vào nhà hàng bên cạnh chiếc xe, lại tình cờ thấy Linda đang nói chuyện cùng một người đàn ông, rồi bước tới ngồi ngay cạnh cô. Sau khi giới thiệu biết được đối phương là một bác sĩ tâm lý, Phích nói dối rằng bản thân cũng đang cần điều trị tâm lý. Lúc xin danh thiếp thì người đàn ông kia lục tìm một lúc, sau đó liền bảo quên không đem đi. Phích rời khỏi nhà hàng đi thẳng tới nhà Phin, do hỏi ông ta có phải quen biết người đàn ông tên David hay không. Jackie liền hỏi anh ta là ai. Phích nói rằng anh ta là một thám tử tư được chồng cô thuê để theo dõi tôi. Phin lúc đầu vẫn còn muốn biện hộ, Phích liền lấy ra ghi chép sao kê ngân hàng, bên trên chính là khoản tiền mà Linda chuyển cho Phin. Rõ ràng cô ấy đã bỏ tiền ra nhờ Phin thuê thám tử, Nghe đến đây Jacky rất tức giận cho rằng chồng mình thật quá đáng. Nhưng yên ổn chưa được bao lâu, Linda lại tìm được một anh chàng đẹp trai phong độ khác. Vic vô tình chứng kiến hai người ôm ấp nhau giữa đường. Tôi đến trở về nhà, nghe thấy vợ đang hẹn anh chàng kia cùng đi du lịch Brazil. Vậy nên một ngày nọ Vic đã mời anh ta về nhà. Trông thấy người tình, Linda liền chạy tới ôm chầm lấy anh ta. Qua nói chuyện biết được hai người là bạn cũ, ngày trước họ cũng từng có tình cảm. Linda còn nói thêm rằng anh ta chính là tình đầu của cô. Anh chàng chỉ biết xấu hổ cười gượng, nhưng Linda lại nói không vấn đề gì, chồng của tôi cũng không quan tâm đâu. Thấy hai người liếc mắt đưa tình, Vích vẫn luôn kìm nén cơn tức trong lòng. Dùng bữa xong, Linda cùng anh chàng kia lên lầu. Một ngày nọ Vích lại chủ động tìm gặp anh ta, nói rằng Linda muốn mời anh ta đi dã ngoại một chuyến, sau đó Vích chở anh ta tới vùng ngoại ô. Anh chàng nhìn quanh bốn phía, trong lòng cảm thấy bất an. Anh muốn gọi điện cho Linda nhưng ở đây điện thoại lại không có tín hiệu. Lái thêm một đoạn, Vích đã dừng lại, nói rằng Linda đang ở hẻm núi phía trước. Người đàn ông kia vừa bước xuống xe, sau đó Vích đã nhặt hòn đá dưới chân lên tấn công, định dùng tảng to đánh tới, thì anh chàng kia đã ngã xuống vực, cũng vì thế mà qua đời. Phích kéo xác anh ta xuống hồ, nhét một hòn đá to vào trong quần, lấy mất ví tiền của anh ta, lại lấy thêm một hòn đá nữa đặt trước ngực, rồi lấy sợi xích trói chặt hai tay đẩy xuống sông. Trở về nhà, Linda đang chơi đùa cùng con gái, Phích chủ động hỏi anh chàng kia ở đâu, còn nói rằng bản thân rất quý mến anh ta. Linda không hề cảm thấy kỳ lạ, suy cho cùng mối quan hệ thoáng chốc thì tan vỡ cũng là chuyện bình thường. Một ngày nọ, cả gia đình cùng đi dã ngoại ở vùng ngoại ô, tới nơi đó Linda cảm thán nói, tại sao chỉ có mình anh muốn ở bên em, Bích lấy ra một cuốn album nho nhỏ, bên trong là những bức ảnh kỷ niệm giữa hai người họ. Linda rất cảm động vì tấm chân tình của anh. Lúc này con gái bỗng gọi bố, Vic liền đi tới chỗ của con gái, không ngờ lại phát hiện thi thể nổi lềnh bềnh đằng xa. Anh vội vàng đưa cô bé đi chỗ khác. Trên đường trở về nhà, Linda phát hiện chiếc khăn quàng cổ đã đánh rơi bên hẻm suối. Vic nói rằng hôm khác mình sẽ quay lại nhặt cho cô. Buổi sáng ngày hôm sau, Vic liền một mình đi tới bên hẻm núi. Linda tỉnh lại tìm anh khắp nơi, không ngờ lại phát hiện ví tiền của anh chàng tình đầu. Vic đi tới chỗ hôm trước dã ngoại, sau khi nhìn quanh một lúc không thấy ai, anh cầm lấy một cành cây lội xuống nước ấn thi thể xuống sâu hơn nữa. Lúc này phim đột nhiên xuất hiện hỏi Vic đang làm gì vậy. Anh giả vờ điềm tĩnh nói mình đang đi hóng gió, tiện thể tìm chiếc khăn quàng cổ mà vợ đánh rơi. Trên tay phim đang cầm chiếc khăn của vợ anh. Tiếp đến ông ta cảm thấy nghi ngờ hỏi rằng sao anh cần chiếc gậy. Vic ngập ngừng không biết giải thích ra sao, nhưng chính vào lúc này, cánh tay của thi thể lại nổi lên. Thấy vậy phim liền vội vàng bỏ chạy. Ông ta nhanh chóng lên xe lao đi, trước khi đi còn không quên nói sẽ tống anh vào tù. Một bên khác Linda thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Cô con gái nhìn vali hành lý liền cầm ra ném xuống hồ bơi. Linda cảm thấy vô cùng ngạc nhiên hỏi chuyện, hóa ra con gái không muốn bọn họ rời khỏi đây. Ở phía bên này, phiên tinh thần hoảng loạn lại có chút phấn khích, ông ta đã đoán đúng, Vích chính là một kẻ không có tính người. Sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Jackie, nhưng trong lúc không cẩn thận đã làm điện thoại rơi xuống dưới, vừa cúi xuống nhặt, Vích đạp xe qua người đến, phiên vội vàng đánh lái sang phía khác, không ngờ đã mất lái ngã xuống vực sâu. Vích đến đây đã an tâm từ tốn trở về nhà, vừa dựng chiếc xe vào tường, ngoảnh đầu ra liền thấy, Linda đang ngồi cầu thang nhìn theo anh với ánh mắt đầm thắm, như đang nhìn thấy tình đầu. Sau đó quay người bước lên lầu, lặng lẽ đốt cháy ví tiền của tình đầu, giống như mọi thứ chưa xảy ra vậy. Bộ phim đến đây là kết thúc, đây quả thực là trò chơi chí mạng của đôi vợ chồng kỳ lạ. Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Liệu đây đã là kết thúc của Linda chưa? Hãy để lại ý kiến ở dưới video cho mình biết thêm nhé.